Chào mừng tất cả quý vị các bạn với kênh video của Điện Máy Cường Lên thì ờ, hôm nay ờ, giới thiệu đến cho bà con cái dòng sản phẩm mới ờ, bên trâu vàng để gia tăng thêm phân khúc sản phẩm cũng như là sự lựa chọn mới cho bà con thì bên trâu vàng có đợt này có ra thêm dòng máy sới đất mini một một bảy một bảy tám đấy còn ngay bên ngay bên phía tay phải của bà con đây con này là máy sới đất trâu vàng như những như những năm vừa qua cung cấp cho bà con là máy sới 173 đấy dòng 5,5 ngựa còn cái dòng à, máy à, mới phân khúc mới thì là 178 con này 7 ngựa đấy, gia tăng công suất thêm 1,5 HP đấy cho ra uh, công suất khỏe hơn cũng như là phù hợp uh, với nhiều bà con uh, cần cái nhu cầu máy lớn hơn đấy, thì uh, có thể lựa chọn cũng như là thêm một sự lựa chọn là con máy uh, à, sớ mini này đấy thì uh, nhìn uh, thoáng qua thôi thì bà con cũng có thể thấy được uh, kích thước của hai con thì là dòng 17 uh, 178 thì nó sẽ lớn hơn dòng 173 đây riêng cái phần ốp giật bà con có thể chú ý này đây phần ốp giật này đấy chưa đến uh, nó khoảng độ uh, đây ở đây là đến một, một găng tay luôn còn đây là chưa này đây phần ốp giật đã được gia tăng thêm cũng như là cái phần trợ lực giật nó cũng được gia tăng sức khỏe lên để cho bà con giật nổ cái phần uh, máy 178 này do cái động cơ nó to hơn nên là giật nổ thì có cái trợ lực giật này nó to hơn thì nó sẽ giật nó nhẹ nhàng hơn đấy và thứ hai thì bà con bằng mắt mắt thường thì có thể chú ý được cái phần bình dầu này Đấy, cái phần bình dầu này nó cũng to hơn nó tăng thêm khoảng độ 30 ờ, phần trăm Đấy, 30 phần trăm do với, so với cái bình dầu cũ này Đấy, con này con 1,1,3 còn đây là 1,78 này bình dầu nó được tăng lên dung tích Đấy, cũng như là phần à, động cơ các thứ là nó to hơn riêng phần à, ống xả với là bầu lọc gió thì nó giống nhau đây còn trên này là có má hiệu này đây bà con có thể nhìn thấy bên trong này 173F này đấy còn bên này thì có má hiệu là 178 này được khắc chìm vào trong máy thì nó nó sẽ đảm bảo được bà con khi mà phân biệt khi mua đây 178F này Đấy. máy thì toàn bộ là đều được sản xuất bởi công ty Interso thương hiệu trâu vàng đây thương hiệu trâu vàng là có logo trâu vàng ngay đầu máy này Đấy, logo trâu vàng ngay đầu máy luôn và có một uh, đặc điểm nhận dạng là có một uh, sọc kẻ đỏ cũng như là trên uh, ờ, phông nền màu trắng đấy còn à, ngoài ra ngoài ra nhìn phía phía bên ngoài về ngoại hình của nó nữa thì nó khác nhau về cái phần à, ốp ốp à, ốp chứa dụng cụ này hay một bên thì nó sẽ là bây giờ cái đời 178 à, nó sẽ dùng hai nền màu trắng đỏ còn dòng đời cũ là sử dụng dòng 173 thì sử dụng cái ốp màu đen như thế này đấy hai bên đều có dán tem chiến thắng của trâu vàng bảo hành 12 tháng có đóng dấu đấy cũng như là chữ Entesso đấy, bên này là chữ màu đỏ trên phong nền màu đen còn bên này là màu vàng trên phong nền một màu đỏ Đấy, máy thì uh, dòng 178 thì uh, giới thiệu đến cho bà con thêm một cải tiến nữa là nó thêm một cái số tiến nữa thêm một cấp số tiến bình thường nó sẽ có ờ, hai uh, số tiến và một số lùi tổng cả là ba số nhưng mà riêng trên dòng 178 này thì nó sẽ thêm một cấp số tiến nữa cấp số 3 đây số lùi này số lùi này số mo này số mo này rồi là số 1 này số 2 số 3 tại ba số tiến một số lùi đấy còn riêng ra bên dòng 173 như thế này thì nó chỉ có Ờ, một số ờ, một số à, một số lùi và hai số tiến thôi số 1 và số 2 đây và phần số lùi của dòng 173 thì nó sẽ được đặt ở phía trên cao như thế này đây, ở phía trên cao này thế này đấy, bà con khi sử dụng muốn bấm lùi thì muốn lùi thì mình sẽ phải bóp côn đây bên trên nó có chú ờ, chú thích là chú lùi này đấy cũng như là phần à, đây và phần hộp số nó cũng khác nhau này ở đây thì nó có thể lai ra hai trục Đấy, hai trục này là có hai tốc độ khác nhau thì bà con có thể tận dụng à, vào để lai ra buli để sử dụng còn bên này thì nó chỉ có một trục thôi Đấy, bên này là hai trục Đấy, thì giới thiệu qua cho bà con về uh, thứ nhất là uh, động cơ uh, chỗ đổ nhất như thế nào rồi là thay dầu ở đâu thì giới thiệu qua cho bà con luôn thì uh, nếu như bà con có nhu cầu mua về thì mình có thể uh, sử dụng được luôn hoặc là những thao tác đơn giản đây thì là cái phần đổ nhớt của nó này cái nút màu vàng này này đây là phần đổ nhớt à, bên trái cũng có mà bên phải cũng có một cái thì à, bà con thường tiện được bên nào mình đổ bên đấy đây thì khi mà đổ nhớt thì bà con ờ, mở cái nắp nhớt này ra Đấy, và khi mà định kỳ nhớt nó bẩn quá thì bà con chú ý là 50 nhớt động cơ này 50 tiếng mình thay một lần thì đây thì là mình mở con ốc to dưới này để xả cái cái nhớt cũ đi đây hầu như những cái chú bố trí dầu nhớt cũng như là xả nhớt rồi đổ nhớt của hai con của dòng trâu vàng thì nó bố bố trí giống nhau đấy do công ty Iteso sản xuất nên là tất cả các thứ ờ, thì hầu như nó đồng bộ chỉ có là nó khác về thứ nhất là dung tích xi lanh cũng như là công suất của nó thì nó khác nhau lại còn về ờ, cơ cấu ờ, hoạt động cũng như là cơ cấu chuyển hướng cơ cấu bóp côn thì nó giống nhau hết toàn bộ nó ở trên phần tay cầm này bóp côn côn này là côn bóp côn côn bóp bóp thì mới chạy còn không thì bà con thả ra thì nó sẽ tự động nó dừng lại đây còn chuyển hướng thì nó cũng có hai tay trái phải đây hai tay trái phải đây tay ga được bố trí ở đây này đây là con dòng 178 Đấy, hai con đều được cải tiến ờ, về phần khả năng chuyển hướng đây những cái dây chuyển hướng này đều được bọc thép này cũng như là có những cái phải ốp cao su này và cái ốp uh, lò xo như thế này nó tránh vào cái trường hợp mà nước nó ăn vào đây hoặc là nó bị chảy dầu chảy nhớt hoặc là va vào đá thì nó sẽ không bị đứt cái dây này đấy và thứ ờ, cải tiến thứ hai là cái phần ốp ở phần trục đấy nó tránh cái trường hợp nó bị uh, hở cái rong phớt ở đây đấy cực kỳ nguy hiểm thì toàn bộ đã được cải tiến hết cho bà con rồi đấy còn trên cái phần uh, khung động cơ này không hộp số này Đấy, đều có má hiệu hết nhá thì bà con chú ý nhé khi mua máy trên hàng bên tao vàng là toàn bộ đều có má hiệu đều có biển số có má số số động cơ cũng như là số uh, ờ, má số hộp số để cho bà con ờ, chú ý vào cái hàng trên hàng hơn đấy kiểm tra khi sử dụng đấy hai máy thì đều sử dụng lốp đặc hết lốp đặc thì nó sẽ uh, giúp uh, giảm thiểu được cái việc mà uh, lốp nó bị uh, phủng xăm Đấy, dùng lốp đặc này nó sẽ an toàn hơn Đấy, do cái nhu cầu mà đi trên đường thì cũng không ờ, quá nhiều nên là sử dụng cái lốp đặc này nó cũng an toàn Đấy tránh cái trường hợp nó bị phồng lốp Đấy bên này thì có phần tay ờ, để tăng giảm ờ, độ cao cũng như là mình có thể điều chỉnh phù hợp với cái vóc dáng người của mình. Đấy giả dụ phụ nữ cũng làm được mà đàn ông cũng làm được, người cao người thấp đều làm được. Đấy thì mình có thể mở cái cái tay cầm này ra, mở ngược chiều kim đồng hồ. Đấy hạ cái phần tay cầm xuống. Đấy, tùy theo mức độ sử dụng của bà con Đấy, làm sao cho nó phù hợp nhất cầm nó thuận tiện nhất ờ, khi có thể sử dụng đấy thì là nó sẽ phù hợp với cái tầm tầm tay của mình đấy còn đây là cái phần chân trống ở phía sau này thì bà con chú ý là cái này nó có một cái chốt này đấy, có thể tháo ra để tăng giảm ờ, cái độ nông sâu của của phần sới đấy thì bà con muốn sới sâu thì mình giảm mình à, bỏ cái chân trống này xuống thấp hơn còn nếu như muốn sới nông thì mình có thể nâng lên đấy, phần tay cầm cải tiến cực kỳ chắc chắn này à, tay cầm cao su to này thì nó sẽ ờ, giúp cái phần cầm nó tiện lợi hơn đẹp máy rất đẹp nước sơn từ kể từ nước sơn cho đến uh, những vật liệu thì cực kỳ chắc chắn cực kỳ đẹp luôn Đấy, bên trước máy đều có hai chân trống như thế này tương tự con 173 thì nó cũng khởi động như thế luôn thì bà con chú ý là hai con nó khởi động gặp nhau thế thì bà con có nhu cầu mua máy sới dòng 173 hoặc là dòng 178 à, ờ, đây cột trâu vàng thì có thể liên hệ bên ờ, điện máy cường linh địa chỉ số 1 đô lô 3 khu đấu giá Vũ Hiệp xã Tứ Hiệp huyện thanh Trì thành phố Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây thì được báo giá và tư vấn cụ thể về từng loại đây máy thì được chuyển đến nơi cho bà con đến nơi bà con có thể nổ thử máy trong vòng bán kính 100 cây thì có thể uh, giao tới tận nhà cho bà con kiểm tra máy cũng như là nổ thử Đấy, chân thành cảm ơn